À, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong cái video mới ngày hôm nay Thì trước khi đi vào cái, cái, cái à, giới thiệu cho quý vị cái miếng đất á, Thì em cũng à, kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong à, công việc Thì chúng ta bắt đầu ở đây là sẽ đi trên con đường DH506 từ trung tâm huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương mà đi vào xã Phước Sen. Đó, à, đây là cái cổng chào của xã Phước Sen nha quý vị. À, cái miếng đất mà em chuẩn bị quay giới thiệu cho quý vị ấy, thì nằm trên mặt đường DH508 gần Ủy ban Nhân dân xã Phước Sen thì trước khi mà đi vào ờ, tới cái miếng đất để quay cho quý vị thì ờ, mời ờ, cô chú anh chị các bạn chúng ta xem cái quãng đường mà chúng ta đi thật chi tiết thì để chúng ta nhìn rõ hơn có thể hình dung được rõ hơn đó, đầy đủ hơn về cái miếng đất mà em sẽ quay giới thiệu cho quý vị ha thì ờ, những cái miếng đất đó, em cũng xin nói cho quý vị là cái miếng đất là những miếng đất em quay á, là những cái miếng đất mà có ờ, trước hết là sẽ là giấy tờ sổ sách là phải là đúng pháp luật quy định ừ, đầy đủ thì em sẽ quay giới thiệu cái thứ hai nữa là về giá cả thì sẽ là do chủ đất quyết định nha quý vị à, chủ đất báo giá bao nhiêu thì em sẽ báo lên cho quý vị bao nhiêu à. thì à, quý vị xem video nếu mà thấy mà hữu ích thì à, cho em một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ hoặc ấn vào nút like để ủng hộ em thì ờ, quý vị nào mà chúng ta mà có nhu cầu bán đất thì cũng có thể liên hệ em ha đất chính chủ sổ đỏ đồ giấy tờ hợp lệ không tranh chấp thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0972 042 552 ở khu vực Phú Giáo nha hoặc ờ, Bình Dương trong tỉnh Bình Dương thì ờ, em sẽ hỗ trợ quay cho quý vị ừ. thì do chạy xe nó cũng hơi bị uh, ờ, sóc á nên uh, nó có gì rung lắc thì bị uh, quý vị và các bạn thông cảm nha ở đây thì uh, quý vị nhìn hai bên nhà cửa cũng khá là đông nha nhưng mà quý vị cũng biết thì ở đây là vùng uh, nông thôn thì uh, còn uh, nhà cửa đất đai người ta cũng khá là rộng nên các cái nhà nó khá là thưa chứ không không phải như nhà phố Ờ, điện đường thì ờ, đèn đường nó đầy đủ nhé bây giờ thì ờ, mời quý vị tiếp tục theo chân em để đi chuẩn bị đi vào cái miếng đất nha thì em cũng ờ, sẽ cố gắng quay thật là chi tiết đó, cho quý vị và các bạn và chúng ta có nhu cầu tìm hiểu thì có thể ờ, ờ, định hình được để chúng ta đỡ mất thời gian đó. khác <coughs> bây giờ chúng ta sẽ à, vào cái con đường DH 508 chúng ta đi một đoạn thì sẽ tới chỗ à, ủy ban nhân dân xã Phước Sang nha quý vị đó, bây giờ thì ờ, chúng ta đã đến cái vị trí cái miếng đất nha cái miếng đất của chúng ta thì ờ, khi mà tới ủy ban dân xã Phước Sang chúng ta sẽ chạy tới nữa là khoảng hơn một cây số sẽ tới cái miếng đất của chúng ta là nằm ở vị trí bên tay trái nha đây là cái ờ, miếng đất của chúng ta quý vị nhìn là cái miếng đất chúng ta là sẽ ở cái cái phần mà đám cỏ rậm đó thì chủ ở xa nên không có phát được cái mặt tiền này của phía trước này á là 8 mét rưỡi giáp với lại cái nhà bên đó hàng rào bên kia và cái phần đuôi giáp với lô cao su mà quý vị nhìn xa xa là phần đuôi nở hậu là 9 mét nha đuôi nở hậu 9 mét chiều dài cái miếng đất vào là 71 mét đây thì nó có ừ, cọc hết rồi cọc ờ, đầy đủ hết quý vị và các bạn chúng ta mà quan tâm đến cái miếng đất này thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0972 042 552 đây là cái số điện thoại em cũng à, xài Zalo nha thì à, quý vị cứ à, gọi điện hoặc nhắn tin thì có em sẽ gửi sổ cho quý vị và các bạn xem à, riêng về giá cái miếng đất này thì nếu mà quý vị nào cần thực sự quan tâm thì à, em sẽ cho số điện thoại của chủ để chúng ta liên hệ ha. chính chủ báo giá cho quý vị luôn đất ở đây thì rất bằng nha quý vị xây nhà đồ là hợp rất đẹp miếng đất này là có 100 mét thổ cư nha có 100 mét thổ cư rồi em xin ờ, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều một lần nữa thì ờ, xin nói lại là cái miếng đất này có diện tích ngang là 8 mét rưỡi và nã hậu là 9 mét và cái chiều dài cái miếng đất của chúng ta là 71 mét có 100 mét thổ cư tại xã Phước Sang huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo